Này công dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng, đồng lòng cùng đi, tiêu diệt kẻ thù. Vì tương lai quốc dân, cùng sông pha tiến lên, làm nên núi sông, từ nay luôn vững bền, thống nhất nước đại việt nồi giống lúc biến phải cần giải nguy người công dân luôn vững bền tâm trí hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi vang tiếng người nước đại việt cho đến muôn đời công dân ơi mau xây xác quân thù chiến thắng vinh quang công dân ơi mau làm cho cõi bờ thoát cơn tàn phá vẻ vang nồi giống xứng danh hơn 700 ngàn năm dòng giống lạc hồng